Phật tử thân mến Hôm nay ngày 27 tháng 10 năm kỷ hợi Lần đầu tiên con được sự cho phép của Thầy trụ trì Trở về nơi đạo tràng chùa Trí Đức Trong ngày tu an lạc của quý Phật tử Lời nói đầu tiên cho phép con cung kính cúi đầu đảnh lễ Vấn an sức khỏe của Thầy Kính chúc Thầy được uh, tứ đại điều hòa để lèo lái con thuyền chánh pháp đưa chúng sinh đến bờ giải thoát an vui thân kính gửi đến quý phật tử hiện diện trong đạo tràng lời kính chúc vô lượng an lạc vô lượng kiết tường nam mô thường an lạc bồ tát ma ha tát kính thưa quý phật tử thân mến tuy là đây là lần đầu tiên con đến nơi chùa trí đức nhưng nhìn lại thì quý phật tử chúng ta là những vị phật tử thuần thành đã đi tham gia các đầu tràng tham dự các khóa tu cho nên cũng không có xa lạ gì phải không quý phật tử à, quý phật tử về đây nơi ngôi chùa trí đức này để tham dự khóa tu thì bước vào đây con vô cùng cảm động à, biết được biết là thầy về chùa đã được 3 năm rồi vào hoàn cảnh ở nơi chùa của mình thì còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn về cơ sở vật chất thế mà quý phật tử chẳng quản ngại vì tinh thần tha thiết cầu học chánh pháp quý vị vẫn đông đảo trở về đây tham dự khóa tu hàng tháng thấy không à, và lời nói đầu tiên con xin à, kính chúc cho quý vị được vô lượng an lạc vô lượng kiết tường nam mô thường an lạc bồ tát ma ha tát kính thưa quý phật tử thân mến tất cả chúng ta quý vị là những người cư sĩ tại gia sống giữa cõi đời trần tục thì điều mơ ước mong cầu của hầu hết đa phần nhân loại đó là đời sống hiện tại của mình được hạnh phúc bình an và ngài nhắm mắt xuôi tay giả biệt cuộc đời này chúng ta nhẹ nhàng xả bỏ báo thân và được tái sanh về một cảnh giới an lành nhưng nếu muốn có được kết quả đó thì quý vị phải gieo trồng cái nhân nền giáo lý của đạo Phật đã đặt trọng tâm trên nền tảng nhân và quả Đức Phật đã từng tuyên bố như sau Như Lai không phải là thần linh Như Lai không phải là Thượng Đế Như Lai không có quyền năng ban phước cho ai Như Lai chỉ là vị hướng đạo sư Là vị thầy dẫn đường cho chúng sinh trong đêm tối Để có được một đời sống hạnh phúc Mà với vai trò của người cư sĩ tại gia Thì quý Phật tử phải y theo lời Phật dạy thường xuyên thân cận với các bậc thiện tri thức nghe học chánh pháp tư duy tìm hiểu đạo lý qua lời Phật dạy và ứng dụng hành trì thì mới trải nghiệm hạnh phúc thật sự quý vị hôm nay đây con xin mạng phép trích dẫn lời Phật dạy trong bài kinh hạnh phúc gồm có 38 pháp hạnh phúc nhưng con xin trích dẫn để chia sẻ cùng với toàn thể quý Phật tử qua bốn điều bốn pháp thôi và nếu quý Phật tử y theo lời Phật dạy hành trì theo đây Thì quý vị sẽ trải nghiệm được niềm an lạc hạnh phúc thật sự Và đề tài con xin trân trọng trao đến toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng khóa tu an lạc tại chùa Trí Đức chúng ta Đó là hạnh phúc của người cư sĩ Hạnh phúc của người cư sĩ Đức Phật dạy chúng ta đầu tiên để có được sự hiểu biết Phật Pháp để ứng dụng hành trì thì Đức Phật đã nhập Niết Bàn cách đây mấy ngàn năm rồi quý vị mà hôm nay chúng ta có cơ duyên để nghe được giáo pháp của Ngài đó là do Chư Tăng Chư Ni Chư vị Tổ Đức đã tục diệm truyền đăng trải qua bao thế hệ đem ánh sáng chân lý của Đạo Phật truyền bá cho nên điều đầu tiên để người cư sĩ sống đời hạnh phúc bài kinh hạnh phúc đức phật dạy chúng ta thường xuyên thân cận các bậc thiện tri thức đi quý vị thì mới có cơ hội học hỏi chánh pháp và được sự sách tấn trợ duyên nhắc nhở động viên của ngài thì quý vị mới tu hành đúng chánh pháp trong kinh hoa nghiêm đức phật dạy như viên ngọc quý giữa đêm dày không đèn soi sáng có ai hay cũng vậy Phật Pháp nếu không nhờ người nói Thông minh khó hiểu được nghĩa này Phật Pháp cao quý Nhưng nếu không có nhờ người giảng giải Thì làm sao chúng ta có thể hiểu được Ý nghĩa cao sâu qua lời Phật dạy Do đó quý vị thường xuyên thân cận các bậc thiện tri thức Khi nói đến thiện tri thức Sao gọi là thiện tri thức vậy? định nghĩa về thiện tri thức từ điển Phật học định nghĩa như sau văn danh vi tri kiến hành vi vi thức thị nhân ít ngã bồ đề chi đạo danh thiện tri thức nghe tên gọi là gọi là tri và thấy được cái hình tướng của vị đó thì gọi là thức người mà giúp ích cho chúng ta trên con đường đạo bồ đề thì được gọi là thiện tri thức hay nói một cách khác thiện tri thức là người có thiện tâm đã hướng dẫn cho chúng ta những điều thiện lành đem lại lợi lạc cho chúng ta trên con đường tu học Phật pháp cho nên được gọi là thiện tri thức là người có sự hiểu biết đúng đắn là người khéo léo để hướng dẫn cho chúng ta đi trên con đường Phật đạo thiện tri thức chia ra làm ba loại thứ nhất là giáo thọ thiện tri thức thứ hai là đồng hành thiện tri thức và thứ ba đó là ngoại hộ thiện tri thức giáo thọ thiện tri thức đây là chỉ cho những bậc thầy lành những bậc thầy có kiến thức hiểu biết có đạo hạnh hướng dẫn cho chúng ta trên con đường tu học Phật pháp cho nên gọi là giáo thọ thiện tri thức còn đồng hành hay còn gọi là đồng tu thiện tri thức là những người cùng chung với chúng ta tu học Phật Pháp là những người bạn lành hỗ trợ nhắc nhở sách tấn động viên cho chúng ta trên con đường giải thoát giác ngộ cho nên gọi là đồng tu hay là đồng hành hoặc là đồng hạnh đồng học thiện tri thức còn ngoại hộ thiện tri thức là ai là những người ủng hộ trợ duyên về mặt bên ngoài để cho chúng ta an tâm học hỏi chánh pháp hỗ trợ về đủ mọi mặt để chúng ta có đủ cơ duyên đến chùa học Phật nghe kinh thì cái đó gọi là ngoại hộ thiện tri thức ba hạng thiện tri thức đó chúng ta thường xuyên gần gũi thân cận sẽ đem lại lợi ích vô ngần cho mỗi chúng ta trên con đường giải thoát giác ngộ quý vị là những người cư sĩ tại gia hàng ngày còn phải lo cơm áo gạo tiền với cuộc sống mưu sinh nhưng quý vị có được những ngũ duyên gặp được tam bảo gần gũi các bậc thầy làm những người bạn tốt thường xuyên đi đến đạo tràng để lắng nghe Phật pháp kính hương quý Phật tử gần gũi được những bậc thiện tri thức đó sẽ đem lại cho chúng ta những điều lợi ích vô ngần và con xin chia sẻ qua lời Phật dạy khi gần gũi được các bậc thiện tri thức đem lại những lợi ích gì cho mọi chúng ta lợi ích thứ nhất sẽ giúp cho chúng ta có được cái thấy cao thượng lợi ích thứ hai sẽ giúp cho chúng ta có được cái nghe cao thượng lợi ích thứ ba sẽ giúp cho chúng ta có được cái lòng tin cao thượng lợi ích thứ tư sẽ giúp cho chúng ta có được sự hân cận cao thượng và lợi ích thứ năm sẽ giúp cho chúng ta có được những cái niệm cao thượng và con xin giải thích từng cái nhờ gần gũi các bậc thiện tri thức cho nên mở cho chúng có được con mắt cao thượng mắt cao thượng ở đây gọi là thấy cao thượng quý vị ngày xưa mình bất giác vô minh không có hiểu biết đâu là phải trái chánh tà chân ngụy thiện ác cũng không có tin vào nhân quả nữa có người phàm tục họ còn nói một câu như thế này tội là chi phước lại là chi có tội lỗi xong hết tội họ nói vậy đó rồi họ nói nhân quả hả nhân quả là cái gì chỉ cho tôi đi tôi thấy tôi mới tin họ bất chấp luôn cứ nghĩ rằng miễn làm sao lợi ích cho bản thân mình mà không nghĩ đến hậu quả về sau không có tin vào nhân quả và họ còn nói nếu mà nhân quả có báo ứng tại sao tôi thấy có nhiều người ăn ở xấu ác họ cũng gặp những điều may mắn với họ như vậy nhân quả ở chỗ nào nhưng mà nhờ bao nhiêu năm gần gũi các bậc thiện tri thức nghe học chánh pháp đã mở ra cho chúng ta có được con mắt sáng nhìn thấu rõ về nhân và quả nhìn thấu rõ đâu là tội đâu là phước đâu là thiện đâu là ác có phải vậy không quý phật tử đó là nhờ gần gũi thiện tri thức mà đem lại lợi ích cho chúng ta có được cái thấy cao thượng đó quý vị ơi ngày xưa mình bất giác vô minh hiểu biết một cách lầm lạc miễn làm sao là lợi ích cho bản thân mình sống một đời sống tự tư tự lợi mà bất chấp thủ loạn luôn thậm chí hãm hại người ta mà không nghĩ đến tội lỗi gì cả hôm nay mình biết đâu là tội đâu là điều xấu ác đâu là ác nghiệp biết dừng lại vì mỗi ác nghiệp ta gây tạo là một tờ giấy nợ trả hiện đời hoặc ở mai sau vay bao thì trả cũng bao xưa nay nhân quả luật nào nể ai do đó quý phật tử có được con mắt nhìn được phần nào giá trị của cuộc đời nhìn thấy được chân lý đạo lý qua lời phật dạy cho nên biết dứt các điều ác biết làm các việc lành biết tin sâu nhân quả như vậy là chúng ta đã có được con mắt cao thượng thấy cao thượng rồi đó quý vị rồi chúng ta lại có được cái nghe cao thượng nhờ gần gũi các bậc thượng thiện tri thức thường xuyên học hỏi chánh pháp thì quý vị nghe được những điều giá trị mà từ trước đến nay chúng ta chưa có được nghe xin kể cho quý phật tử nghe một câu chuyện ngày xưa có hai người nọ hai cha con là hai vị tiều phu đốn củi ở trong rừng sau khi hoàn tất công việc của mình xong hai cha con mới giác bó củi trên đường trở về nhà thì mới đi ngang qua một cái hồ sen mới nghe một cái cô gái hái sen và cô gái này hát thôi nghe quý vị mà hát bằng những cái lời thơ như sau trăm năm trăm cõi người ta giật bình ngó lại như là chim bao ngắm ngùi kẻ trước người sau tấm thân quyển giả có nào bền lâu đời người nào có bao lâu sống còn tối mất có đâu có đâu lâu dài đời người đâu có bao lâu đâu nghe được cái bài thơ đó thì hai cha con bác tiều phu này giác ngộ quý vị bỏ hết vào rừng lo tu tập chỉ nghe được một cái bài hát thôi mà đã giác ngộ được chân lý lẽ thật của cuộc đời này là vô thường đời người có bao lâu đâu quý vị trăm năm ở trong cõi người ta nhưng khi giật mình ngó lại giống như là một giấc chim bao ngậm ngùi rồi cũng kẻ trước người sau ai rồi cũng phải con đường này phàm hệ có sinh là có tử mạng sống của con người đâu có bền lâu đâu cho nên nghe xong rồi cái hai cha con giác ngộ cái đi tù quý vị thấy không nhờ chúng ta có nghe được Phật Pháp Nhờ chúng ta có gần gũi được các bậc thiện tri thức Mới có cơ hội được nghe những điều giá trị đó Để nhìn thấu rõ chân lý lẽ thật của cuộc đời Cho nên đem lại lợi ích thứ hai là có được cái nghe cao thượng Lợi ích thứ ba là giúp cho chúng ta phát khởi lòng tin cao thượng người đời đó họ tin một cách mù quáng có những cái nó không có thiết thực còn không có căn cứ vu vơ mà họ vẫn tin được thí dụ họ tin vào thần linh có quyền năng ban phước cho họ họ tin vào có một đấng thượng đế cao thượng luôn luôn lúc nào cũng ban vui cứu khổ cho chúng sinh nhưng khi đi đến với đạo phật nghe học được chánh pháp nhờ các bậc thiện tri thức truyền dạy qua lời Đức Thế Tôn đã khai thị Chúng ta biết rõ rằng không ai có quyền năng ban phước cho ta Cũng không ai có quyền năng giáng họa cho ta Mỗi người là một vị kiến trúc sư tự xây dựng cuộc đời mình Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu Gieo nhân nào ta sẽ gặt hái quả báo đó Quý vị ơi Chúng ta phát khởi niềm tin sâu sắc đối với Phật và đến với Phật không xem Phật giống như thần linh thượng đế mà chúng ta phải biết Phật là một đấng giác ngộ hoàn toàn chân lý đem sự giác ngộ của mình truyền đạt cho mọi người khiến cho chúng sanh được giác ngộ như ngài và cái công hạnh tự giác giác tha hoàn mãn Phật phải đầy đủ ba thứ giác tự giác tha giác và mãn giác chúng ta tin tưởng vào sự giác ngộ của Phật và lấy Phật làm bậc đạo sư sáng suốt hướng dẫn chỉ đường nguyện trở về nương tựa với Phật gọi là quy y Phật đó quý vị để sống một đời sống tỉnh thức giác ngộ không còn mê lầm và chúng ta nghe học giáo pháp của Phật đặt trọn vẹn niềm tin nơi giáo pháp của Phật là những phương pháp là con đường giải thoát khổ đau cho chúng sinh cho nên biểu hiện của lòng tin đó chính là sự ưa thích nghe học chánh pháp và y pháp tu hành rồi chúng ta biểu hiện lòng tôn trọng cung kính đối với chư tăng là những người thay vật hoàn truyền chánh pháp biểu hiện của lòng tôn trọng cung kính đối với ngôi tăng bảo đó chính là thường xuyên thân cận gần gũi cúng dường hỗ trợ cho chư tôn đức tăng ni an tâm tu học hoàn pháp lợi sinh đặt trọn vẹn lòng tin đối với tam bảo mà chúng ta học giáo pháp của Phật lại tin vào nhân quả một cách sâu sắc có nhiều người sau một thời gian học Phật rồi mà họ không nắm vững về nền giáo lý của đạo Phật họ lại bảo rằng sao tôi thấy có nhiều khi người ta làm những điều xấu ác mà hiện đời họ toàn là gặp việc may mắn còn có những người ăn hiền ở lành mà sao họ gặp cái quả xui rủi bất hạnh không may đến với họ không biết nhân quả có khi nào bị trục trặc không là một người học phật quý vị phải đặt trọn vẹn lòng tin vào nhân quả không có cái đạo lý ta gieo hạt giống đắng mà nó lên trái ngọt bao giờ ngược lại không có cái đạo lý chúng ta gieo hạt giống ngọt mà nó lên trái đắng đâu bao bao giờ đâu quý vị chẳng qua là nhân quả nó đến sớm hay là đến muộn mà thôi và từ nhân đến quả nó còn đòi hỏi thời gian nó còn phải đòi hỏi đủ duyên giống như quý vị gieo giống lúa thì phải hai tháng rưỡi sau quý vị mới gặt hái quý vị trồng xoài trồng mít thì dài năm sau quý vị mới gặt hái kết quả mình mới gieo giống ngày hôm qua bữa nay mình đòi gặt hái làm sao có được cho nên người tu học Phật Pháp phải đặt trọn vẹn niềm tin qua lời Phật dạy Và tin sâu sắc về nhân quả Nhân quả không cả ba đời luôn quý vị Muốn biết được cái nhân đời trước Ta nhìn vào cái quả hiện tại Muốn biết được cái quả ở tương lai Ta nhìn vào cái nhân hiện tại Ta gieo trồng ta biết rõ Đức Phật đã từng dạy Dục tri tiền thế nhân Kim sinh thọ giả thị Yếu tri lai thế quả Kim sinh tác giả thị Kiếp trước tạo nhân gì muốn rõ Kiếp này xem hiện có hưởng gì Kiếp sau quả báo là chi Hãy xem hiện tại những khi nói làm đó quý vị Xin kể cho quý Phật tử nghe một cái câu chuyện Câu chuyện này được xảy ra vào thời Bắc Tống ở bên Trung Hoa Chắc chắn quý Phật tử đã từng nghe một vị quan thanh liêm vào thời nhà tống đó là bao công bao thanh thiên bao chuẩn bao thanh thiên đây là một vị quan rất là thanh liêm một hôm được lệnh truyền của nhà vua giao phó cái trách nhiệm đi vòng quanh trong đất nước để xem đời sống của nhân dân như thế nào sau một năm sẽ trở về trình tấu lên nhà vua bao thanh thiên bao đại nhân mới đi ngang qua một cái làng nọ và chứng kiến người dân ở trong làng này đang dây quanh một cái xác mà bị xét đánh chết mình nói bị xét đánh chết nhưng mà người ta người đời người ta nói là bị trời đánh đó quý vị đen đánh đen thui giống như cái cột nhà cháy không còn nhận diện ra mặt mày nữa người ta dây quanh cái xác đó và người ta kêu rằng trời ơi ông bất công quá đi phật ơi sao mà không có linh thiêng chút xíu nào bởi vì đây là một ông viên ngoại sống một đời sống hiền đức có tâm tốt hay làm những cái hạnh bố thí cúng dường chính viên ngoại này đã phát tâm cúng dường đất để xây dựng cái ngôi chùa và cũng đã cúng dường số tài sản còn lại của mình để xây dựng kiến trúc cơ sở ngôi chùa để cho quý Phật tử trở về có chỗ tu học. Chính viên ngoại này cũng đã phát tâm bố thí xây cầu Bắc Lộ giúp đỡ cho những người cô bần quả độc trong làng. Vậy mà tại sao viên ngoại lại cái tuổi già vô trong chùa xuất gia ở tu ở tu được 3 năm thì bị mù đôi mắt chịu mù 3 năm như vậy rồi một ngày nọ ở trong làng này cái cầu bị sập mà cái cầu này ngày xưa viên ngoại là người phát tâm bắt xây cái cầu đó bây giờ nó bị sập rồi người ta mới hùng tiền với nhau để xây dựng lại cái cầu bắt lại cái cầu và mời viên ngoại đến để nguyện hương cầu nguyện cho công trình xây dựng cầu đó được hoàn mãn tốt đẹp thì mọi người đang xúm xích cầu nguyện như vậy với ngoại cũng đang thắp ba lên ba nén hương quỳ cầu nguyện bỗng dưng mây đen kéo tới và mật một trận mưa đổ xuống mạnh ai nấy chạy vì viên ngoại bị mù đôi mắt không thấy đường cho nên đang lạng quạng lạng quạng chưa có chạy kịp không thấy đường đó mà chạy thì lúc bấy giờ bị xét đánh chết ngay chân cầu mọi người họ hết lời tháng quán và nói rằng trời bất công Phật không có linh Bao thanh thiên đại nhân đi ngang qua đây Nghe người đời họ kêu riêu trách móc như vậy Bao Thanh Thiên Đại Nhân nghe xong về cái cuộc đời của vị viên ngoại hay làm những việc công ích từ thiện Lại còn phát tâm xây chùa Vậy mà tại sao lại gặp quả báo như vậy? Bao Thanh Thiên Đại Nhân cũng phải bất nhẫn Nhìn thấy cái cảnh xác chết của viên ngoại Bị xét đánh đang thui giống như cái cột nhà trái, viên ngoại mới bước đến dạch bàn tay của ba của à, bao thanh thiên đến dạch bàn tay của viên ngoại ra và vì bất nhẫn quá mới viết vào trong đó ba chữ phật không linh nói rằng phật không có linh trời bất công tại sao một con người ăn ở hiền đức vậy mà phải chịu quả báo xấu cho nên viết vào trong bàn tay của viên ngoại ba chữ phật không linh rồi đem chôn xác đó sau gần một năm bao thanh thiên đại nhân trở về nơi hoàng cung trình tấu lại cho nhà vua nghe những việc mà mắt thấy và tai nghe đó khi trình tấu xong rồi có kể câu chuyện của ông viên ngoại bị xét đánh chết này rồi bỗng dưng có một người đến cấp báo cấp báo cùng với nhà vua thị vệ cấp báo rằng muôn Tông Bệ Hạ giờ này ở hậu cung Hoàng hậu đang đập đầu khóc lóc kể lễ Bởi vì bực tức Hoàng Thái Tử sanh ra đời mấy ngày nay Mà từ khi mở mắt chào đời tới bây giờ Không có nín khóc, khóc hoài, khóc mãi, khóc ngày, khóc đêm Mà không biết bệnh gì, dỗ cũng không không nín nữa Bây giờ Hoàng hậu đang bực tức La hét trong hậu cung Và xin cấp báo để thỉnh cầu Nhà vua vào hậu cung coi sự việc gì Nhà vua mới quay lại nói với bao đại nhân khanh hãy cùng trẫm vào xem có thái tử bị cái gì mà khóc hoài vậy khi đi đến nơi thì vẫn còn nghe tiếng khóc của hoàng thái tử nhưng khi bước vào ở bên trong thì vừa nhìn thấy bao thanh thiên đại nhân hoàng thái tử nín khóc liền quý vị nín khóc nha rồi cái nhà vua quay lại nói kìa khanh bao khanh hãy bước lại coi hoàng thái tử đã nín khóc rồi thì bao thanh thiên bước đến và xin mạng phép xin nhà vua cho thấy hai bàn tay của thái tử cứ nắm chặt lại về hoài bao thanh thiên mới xin nhà vua cho được phép mở những ngón tay của thái tử ra khi mà mở ngón tay của thái tử ra thì thấy trong lòng bàn tay của thái tử có ba chữ phật không linh lúc này bao thanh thiên mới quay lại nói với vua rằng muôn tâu bể hả kìa ba chữ phật không linh thì ra phật có linh chứ không phải là phật không linh Nguyên do gì sao mà Ba Thanh Thiên nói như vậy Bởi vì khi chứng kiến ba chữ Phật không linh ở trong tay của Hoàng Thái Tử Thì biết rõ ba chữ này chính bao đại nhân đã viết trên tay của ông Diên Ngoại Trên cái xác của ông Diên Ngoại Mà bây giờ lại có ở trong tay của Hoàng Thái Tử Thì ra Hoàng Thái Tử này là hậu thân của ông Diên Ngoại đó Ông Diên Ngoại nhờ cái phước biết xây chùa bắt cầu đắp lộ làm những việc công ích từ thiện xã hội cho nên hôm nay đã tái sanh trở lại làm đông cung hoàng thái tử rồi phật có linh chứ không phải không linh nha quý vị và sở dĩ cuối đời mà ông viên ngoại bị mù lòa và cuối đời bị xét đánh chết đây là trả cái quả báo do cái nhân xấu ác đời trước đó quý vị cái nhân đó nó đã chín mùi đủ duyên trổ thành quả rồi còn cái nhân tốt lành hiện đời nó chưa trổ thành quả và tái sanh trở lại hưởng phước rồi thì Phật có linh hôn nhân quả có công bằng hay không quý vị xin kính thưa rằng nhân quả xưa nay rất nhiệm màu nhân nào quả nấy lý cao sâu gieo nhân gặt quả không sai chạy nhân quả công bằng có thiên vị ai đâu quý vị nhờ gần gũi các bậc thiện tri thức đem lại sự lợi ích cho chúng ta qua vấn đề nghe học chánh pháp mà chúng ta mới phát khởi được niềm tin cao thượng đối với tam bảo đối với nhân quả một cách sâu sắc rồi lợi ích thứ tư của việc thân cận thiện tri thức đó là giúp cho chúng ta có được cái gì sự gần gũi cao thượng nhờ gần gũi các bậc cao thượng ở ở thế gian người ta có những câu nói như sau gần mực thì đen gần đèn thì sáng gần những người tốt lành chúng ta sẽ học hỏi được những đức hạnh tốt lành cho nên gần gũi các bậc thiện tri thức chúng ta học hỏi được những điều hay lẽ phải và giúp cho chúng ta có được sự hiểu biết đúng đắn cho nên đây là điều cao thượng thứ tư mà người có đủ cơ duyên gần gũi các bậc thiện tri thức đem lại lợi ích cho chúng ta chính là sự thân cận cao thượng và cái nữa đó là sự lợi ích bởi vì nhờ thân cận một cách cao thượng giúp cho chúng ta hàng ngày có được cái suy nghĩ có được cái sự hiểu biết có được cái sự nhớ nghĩ đúng đắn ta gọi là tùy niệm cao thượng vì vậy mà kính khuyên toàn thể quý Phật tử hãy thường xuyên gần gũi các bậc thầy lành gần gũi những người bạn tốt vì vai trò của thiện tri thức sẽ đem lại lợi ích vô ngần cho chúng ta trên con đường học Phật tu Phật nhưng có một số Phật tử lại nói rằng tôi thì cũng cung kính chư tăng chư ni cung kính tam bảo nhưng mà bây giờ trên đời này nhất là trong thời kỳ mạt pháp đức phật khi xưa ngài đã quyền ký ngài bảo rằng vào thời kỳ mạt pháp thì tà sư nói pháp nhiều hơn các sông hằng như vậy tôi làm sao phân biệt định được ai là minh sư ai là tà sư ai là thiện tri thức ai là ác tri thức Đức Phật dạy chúng ta để biết ai là thiện tri thức, ai là ác tri thức, ai là minh sư, ai là tà sư Thì quý vị phải dựa vào những tiêu điểm như sau Khi quý vị thân cận gần gũi người nào mà hàng ngày lòng tin đối với Tam Bảo, đối với Phật Pháp Mỗi ngày một tăng trưởng Đó là thiện tri thức đó quý vị hàng ngày mà đạo đức của quý vị mỗi ngày một phát triển thì đó là bậc thiện tri thức hãy gần gũi gần gũi ai mà hàng ngày quý vị nghe học được chánh pháp có được chánh kiến có được chánh tính và phát triển được trí tuệ cho chúng ta thì đó chính là bậc thiện tri thức đó quý vị ơi còn quý vị gần gũi ai mà mỗi ngày tà kiến lại phát sanh giới hạnh thì không có không giữ được hoặc là không đầy đủ niềm tin nữa thì quý vị nên tránh xa đi vì cái đó không phải là thiện tri thức để chúng ta gần gũi Vậy thì quý vị nên phân định một cách rõ ràng Ai là thiện tri thức, ai là ác tri thức Thân cận gần gũi người nào Mà hàng ngày niềm tin chúng ta phát triển Đạo đức phát triển, trí tuệ phát triển Và những hạnh lành phát triển Thì đó là bậc thiện tri thức Cố gắng gần gũi Và dù cho hiện tại đã là phàm nhân Thì không ai tránh khỏi những điều sơ sót Do vậy quý Phật tử đừng soi bối nhìn lỗi người quá nhiều Thường khi quý Phật tử đi đến chùa Không chịu lo tu tập Mà cứ lo nhìn lỗi người này, nhìn lỗi người nọ Tôi đi đến đây, sao tôi nhìn thấy cái ông thầy này ông tu kỳ quá Tôi đi đến chỗ kia tôi nhìn thấy sư cô nọ sao mà tu còn nóng nảy Chúng ta đừng nhìn soi bối lỗi ai Bởi vì là phàm nhân không có ai hoàn hảo ai đúng ai sai cứ mặc kệ người phận mình lo giữ phận mình thôi nếu ta cứ mãi tìm lỗi nơi kẻ khác ấy thế là ta đã lỗi rồi quý vị quan trọng ở chỗ là quý vị nương các bậc thiện tri thức để có cơ duyên học hỏi chánh pháp có cơ duyên để tu tập các hạnh lành còn cái chuyện đúng sai phải quấy đừng soi bối tìm tòi moi móc để làm chi rồi chúng ta khởi lên cái tâm phân biệt vọng chấp vào đó quỷ bán khinh khi có tội nghe quý vị ngày xưa vua đường thái tông cũng đã từng than thở và nói rằng trẫm muốn phát tâm cúng dường cho một ngàn vị tăng nhưng mà mãi đến hôm nay trẫm dược vẫn chưa có thể thực hiện được Ngài Quyền Trang mới hỏi vì lý do nào Vua Đường Thái Tông mới trả lời là bởi vì chưa Tăng đời nay không đầy đủ phẩm hạnh đạo đức Còn khiếm khuyết cho nên trẫm không phát khởi được niềm tin để thực hiện ý nguyện cúng dường Vua Đường Thái Tông vừa dứt lời thì Ngài Quyền Trang mới khai thị như sao xin phải Muôn tâu bệ hạ rồng đất chưa có thể thể làm ra mưa được nhưng người đời mà muốn cầu mưa thì người đời cũng phải cầu rồng đất cũng vậy phàm phu tăng tuy chưa có thể ban phước cho chúng sinh nhưng nếu chúng sinh muốn tu phước thì chúng sinh phải cung kính phàm phu tăng ở nông côn có ngọc lẫn cùng với sỏi đá Đừng vì sỏi đá ở non côn mà không đến côn sơn để tìm ngọc Ở sông Lệ có các bùn lẫn với vàng rồng Đừng vì bùn cát ở, đó ở nơi sông Lệ mà không đến Lệ Giang để lại đải vàng Trong số chúng tăng cũng có phàm cũng có thánh Chúng ta không phân định được ai phàm ai thánh thì chỉ cần một lòng tôn trọng cung kính là đã có phước rồi quý vị ơi còn quỷ bán là có tội cho nên con mong sao toàn thể quý phật tử hiểu được đạo lý đó đi đến chùa để tạo phước được đi đến chùa tạo tội tạo nghiệp ai quỷ bán kệ họ chúng ta không có cộng tác theo cái sự thị phi chỉ trích chê bai này để rồi tạo cái nghiệp xấu ác cho chính mình nha quý vị một lòng tôn trọng cung kính đối với tam bảo và có cơ duyên gần gũi với các bậc thiện tri, tri thức đó là lương duyên tốt lành để giúp cho chúng ta thăng hoa trên con đường giải thoát giác ngộ nhờ gần gũi các bậc thầy lành bạn tốt đem lại sự lợi ích vô ngần giúp cho chúng ta sống đời đạo đức trải nghiệm được hạnh phúc thật sự giữa đời thường cho nên điều hạnh phúc thứ nhất của người cư sĩ là được gần gũi thiện tri thức đó quý vị ơi Điều hạnh phúc thứ hai trong bài kinh hạnh phúc Đức Phật dạy mà con xin mạng phép trích dẫn chia sẻ cho quý vị qua điều thứ hai này đó là cơ duyên học hỏi chánh pháp quý vị nhìn ra đi ở giữa biển đời mênh mông bao la được Đủ duyên bước chân vào nơi cửa Phật Để rồi hai tay cầm dở lật quyển kinh Đó là căn lành sư đã phát sinh Hãy nên cố gắng thường tinh tấn hoài Nếu không có duyên không dễ gì nghe được Phật Pháp đâu quý vị Thật sự khi Đức Thế Tôn còn tại thế 49 năm chu du hoàng quá của Ngài Gần 25 năm Ngài ở nơi thành xá vệ Vậy mà nơi thành xá vệ có chín ức người dân ba ức người dân họ đủ duyên gặp Phật nghe Pháp Sống đời hạnh phúc an vui Trở thành những người Phật tử thuần thành mến đạo Ba ức người dân Họ chỉ nghe đồn đãi về Đức Phật Nhưng chưa một lần đủ duyên Và nghe Phật Pháp cũng không có được Ba ức người dân còn lại Họ hoàn toàn không biết gì về Đức Phật Chứ đừng nói có đủ duyên nghe Pháp chỉ bao nhiêu đó thôi quý phật tử mới cảm nhận được cái niềm hạnh phúc vô ngần của chúng ta hôm nay vì mình cách xa đức phật hơn mấy nghìn năm lịch sử rồi quý vị mà ta còn có cơ duyên nghe học chánh pháp đây thì đó là thiện căn phước đức nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp ta gieo trồng cho nên hôm nay được hơn người mà lại còn nghe học chánh pháp vậy thì kính khuyên quý vị khi chúng ta có đủ duyên nghe học phật pháp mình phải có lòng tôn trọng đối với giáo pháp của Phật và biểu hiện của lòng tôn trọng đó là sự cung kính chú tâm lắng nghe có một số Phật tử đi đến chùa thì cũng tham dự khóa tu đó nhưng mà đến giờ nghe nghe pháp thính pháp thì các vị đó xúm xích nhau nói chuyện ê bà nhà bà sao rồi lúa thóc như thế nào con bà như thế nào cái chuyện đời nó làm cho chúng ta điên đảo suốt tháng quanh năm cơm áo gạo thịt tiền con cháu gia đình quyến thuộc bận biệu quá nhiều rồi bây giờ mình có đủ duyên đi đến chùa học giáo pháp nghe được Phật pháp là điều cao quý tại sao chúng ta không biết trân trọng quý kính giây phút này Phật pháp cao quý vô ngần cho nên hoàng đế võ tắc thiên đời nhà đường khi xưa đã từng tán thán pháp bảo của như lai qua bài kệ vô thượng hậm thâm vi diệu pháp bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim kiến văn đắc thọ trì nguyện giải như lai chân thật nghĩa giáo pháp của phật được gọi là thậm thâm bởi vì sâu xa lắm quý vị được gọi là vi diệu pháp bởi vì nó thiết thực hiện tại siêu việt thời gian và không gian đến để mà thấy không phải đến để tin không đến để mà thấy một cách rõ ràng và đến để trải nghiệm được niềm hạnh phúc an lạc thật sự đức phật dạy nghe học chánh pháp sẽ đem lại đa sẽ năm điều lợi ích cho mọi chúng ta lợi ích thứ nhất là quý vị sẽ nghe được những điều giá trị mà từ trước đến nay chúng ta chưa có cơ hội được nghe lợi ích thứ hai nếu quý vị đã nghe rồi bây giờ quý vị ngồi lắng nghe nữa thì cái nghe đó cái việc sự việc mà chúng ta được nghe lại đó nó sẽ làm sáng tỏ hiểu rõ hơn lợi ích thứ ba sẽ giúp cho chúng ta có được chánh tri chánh kiến hiểu biết đúng đắn và lợi ích thứ tư là giúp cho quý vị dứt trừ những sự nghi ngờ Lợi ích thứ năm là giúp cho quý vị kiến tạo một đời sống hạnh phúc an lạc giải thoát thật sự Cho nên quý Phật tử hãy trân trọng tôn kính đối với giáo pháp của Phật chuyện của lòng tôn trọng cung kính đó là khi đi đến đạo tràng tập trung chú ý lắng nghe đi quý vị nghe ít nghe nhiều gì mà quý vị lãnh hội được một câu một chữ quý vị sẽ sáng tỏ hơn hiểu biết nhiều hơn đối với cái lẽ thật của cuộc đời này sẽ hiểu được phần nào cái đạo lý sống cư xử với nhau với một cái đạo lý tình người xây dựng một đời sống nhân cách đạo đức hoàn thiện cho chính mình Ấn Huận Pháp Sư Trong tác phẩm Hành Phật Chi Đạo Ngài có ví dụ về phương cách nghe Pháp Ngài nói rằng giả sử như là một cái bình Mà chúng ta để ở ngoài trời mưa Mà chúng ta ấp xuống xin hỏi quý vị Cái bình này nó có chứa đựng được giọt nước mưa nào không? Không Thì Ngài ví dụ cái người đi đến đạo tràng nghe học Phật pháp mà không có sự tập trung chú ý lắng nghe giống y hệt như cái bình để ngoài trời mà ấp xuống không có chứa đựng một giọt nước pháp nào trong tâm của chúng ta đâu quý vị uổng phí thời gian lắm có nhiều khi đi không về rồi uổng phí thời gian rồi ấn thuận pháp sư lại ví dụ cái thứ hai cái bình chúng ta để ngoài trời mưa ngửa lên mà quý vị không chịu xúc rửa cái bình nó sạch để cho nó dơ bẩn thì nó chứa đựng nước mưa đó nước mưa chứa trong cái bình dơ bẩn xin hỏi quý vị quý vị có sử dụng xài được không cho nên quý vị cần phải xúc rửa cái bình cho thật sạch mới chứa đựng được nước nước đó chúng ta mới có thể sử dụng được cũng vậy ấn thuận pháp sư nói rằng nếu chúng ta có tập trung chú ý lắng nghe nhưng quý vị không xúc rửa cái tâm của mình thật sạch xóa bỏ đi hết những hành kiến cá nhân của mình thì quý vị sẽ không có cơ hội chứa đựng Phật Pháp phải xúc rửa tâm thật sạch mới lắng nghe Phật Pháp mới đem lại lợi ích nghe quý vị còn thành kiến quá nhiều chấp trước quá nhiều nghe coi chừng bị trúng độc đó quý vị giống như cái vị cư sĩ này nè ông học Phật nghe Pháp nhiều năm rồi chứ ông sanh cống cao ngã mạng ông nói trên đời này không ai giỏi bằng ổng hết á chưa chắc gì mấy ông thầy bằng tôi đâu à nha tôi mấy chục năm tôi nghe học chánh pháp rồi tôi tu tôi học rồi tôi hiểu biết rất là nhiều cho nên khi nghe đồn về thiền sư năm ẩn cái vị cư sĩ này đi đến nơi và cái chiêu khí ngã mạng của ông ta khi vào chùa gặp phật tượng hình tượng phật không lễ lại gặp tăng cũng chẳng xá chào thấy được cái kiêu khí của vị cư sĩ này thiền sư năm ẩn mới mời ông ta ngồi xuống và rót nước rót tách trà vào trong cái ly cho ông và mời ông uống cái tách trà được châm trà vào nó đầy tràn rồi mà thiền sư năm ẩn cứ châm hoài châm mãi châm hoài châm mãi không ngưng lại ông ta mới nói hòa thượng nhìn lại kìa cái tách trà đã đầy rồi hòa thượng cứ châm hoài châm mãi nó tràn ra ngoài uổng lắm Thiền sư Nam Ẩn mới nói Trong lòng ông giờ này cũng đầy ấp những kiến giải Ông chấp vào đó Ông cho rằng sự hiểu biết của mình quá nhiều Thì giống như cái tách trà đầy ấp Dù cho bây giờ tôi có nói bao nhiêu Phật Pháp Nó cũng tràn ra ngoài Không có lợi ích gì đâu cho nên ông muốn được lợi ích cho bản thân mình Có thể chứa đựng được Phật Pháp Thì ông hãy xúc rửa tâm mình thật sạch Bỏ hết những kiến giải đi Thì ông ngồi đây nghe Phật Pháp Mới đem lại lợi ích cả hai Còn nếu mà lòng ông còn đầy ấp những kiến giải đó Tôi nói bao nhiêu nó cũng tràn ra ngoài Đâu có chứa được trong tâm ông miếng nào Thì nó uổng phí mà thôi Uổng phí thời gian của ông Mà uổng phí lời nói của tôi nữa Nghe xong rồi thì vị cư sĩ sụp đầu đảnh lễ thiền sư năm ẩn liền thưa quý phật tử có những lúc chúng ta đầy ấp những kiếm chấp trong lòng mình cho rằng cái sự hiểu biết của mình hơn người này hơn người nọ mong rằng quý phật tử hãy hiểu một cái đạo lý núi này cao còn có núi khác cao hơn mình tài mình giỏi có người tài giỏi hơn và kiến thức của con người là vô cùng vô tận cho nên quý vị phải học học nữa học mãi học cả cuộc đời và cái học làm người đó là cái học mà cả cuộc đời này chưa thể tốt nghiệp được quý vị ơi không nên cống cao ngã mạng rồi ấn thuận pháp sư lại ví dụ qua hình ảnh thứ ba là một cái bình để ngoài trời mưa xúc rửa nó sạch chứa đựng nước nhưng ngặt một cái cái bình này nó bị lủng nó rỉ chảy ra bên ngoài hết thì ngài khuyên chúng ta đừng là cái bình lủng đó có nghĩa là nghe xong rồi để cho nó rỉ chảy ra ngoài hết không chứa đựng trong tâm không tư duy nghiền ngẫm không để trong tâm trong bụng của mình để tìm hiểu cái đạo lý qua lời Phật dạy như thế nào để ứng dụng vào trong cuộc sống từ lỗ tai này chúng ta cho nó chảy qua bên lỗ tai bên kia chảy ra bên ngoài hết uổng phí lắm quý vị thì mong sao quý Phật tử hiểu được điều này để rồi đem lại sự lợi ích vô ngần cho quý vị trong việc nghe học Phật pháp xin hỏi quý Phật tử từ khi có đủ duyên đến chùa để nghe pháp quý vị có thấy bản thân mình thay đổi không có không quý vị có bớt khổ không quý vị bớt khổ nha ngày xưa mình phiền não khổ đau nhiều lắm quý vị có cái ông này nè ông đi đến ông gặp đức phật ông bà la môn ông đến ông gặp đức phật cái ông nói thưa sa môn cồ đàm tôi sống một đời sống bất an phiền não quá đi phật hỏi tại sao ông lại bất an phiền não như vậy ông có biết nguyên nhân không ông bà la môn mới trả lời là bởi vì tôi giỏi giang như thế này nè tài trí như thế này nè có trình độ học vấn cao như thế này nè có văn hóa nè có nghề nghiệp nè lại siêng năng lại cần cù nè mà tại sao tôi làm chỉ đủ ăn không dư ra đồng nào chứ rồi tôi nhìn thấy ở trong xóm của tôi trong làng của tôi nơi gần chỗ tôi ở ông bạn của tôi ông bạn hàng xóm đó ổng thiếu học thức kém văn hóa dốt nát không biết chữ ngu xuẩn như vậy đó mà ông lại giàu hơn tôi cho nên tôi tức tại sao tôi nghĩ ông dốt nát thiếu văn hóa không biết chữ mà tại sao ông giàu hơn tôi còn tôi nè có văn hóa nè có học thức nè là tài giỏi nữa rồi siêng năng cần cù nữa mà tại sao tôi nghèo hơn ổng đức phật nghe xong rồi mới bảo ông bà la môn đó rằng này ông Tại vì sao ông sống một đời sống bất an, phiền não, khổ đau Là bởi vì ông để cho năm loại thuốc độc nó hại chết ông đó Chứ ông Bà La Môn nói tôi có bao giờ sử dụng thuốc thuốc độc đâu nói mà mà nói rằng tôi bị thuốc độc hại Đức Phật nói ông bị năm loại thuốc độc đó hại ông Loại thuốc độc thứ nhất đó là lòng tham lam Có phải ông không bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình Mà ông cứ mong cầu hoài không Ông nhìn ra đi ở giữa biển đời mênh mông bao la Có những người không bằng ông Nhà không có ở, cơm không đủ Ăn áo không đủ mà Mà ông có nhà để ở, có cơm để ăn, có áo để mặc như vậy mà ông còn chưa vừa lòng chính vì cái lòng ham cầu quá nhiều không biết đủ đó nó làm cho ông phiền não khổ đau nó hại chết ông đây là loại thuốc độc thứ nhất loại thuốc độc thứ hai là ông để cho cái tâm tật đố đó nó hại ông nó khiến cho ông phiền não khổ đau là bởi vì ông thấy cái ông hàng xóm tại sao ngu dốt thiếu văn hóa không bằng ông mà lại giàu hơn ông cho nên ông tức ông để cho cái tâm tật đố đó nó hại ông phải không rồi ông để cho cái tính ngã mạng cống cao nó hại ông nó làm cho ông bất an đau khổ vì ông cho rằng ông có học thức nè có tài năng nè giỏi vắng siêng năng nè cái gì ông cũng hơn người ta hết tức là ông để cho cái tính ngã mạng đó nó hại chết ông đó mình chẳng là chỉ gì cả mình chỉ là một hạt cát hạt bụi đừng cho mình là cao quý nghe quý vị để cho cái tính ngã mạng cống cao đó nó hại mình nó giết mình nó làm cho mình phiền não rồi ông để cho cái đầu ngu si nó hại ông Tại sao tôi nói như vậy Đức Phật bảo rằng Bởi vì ông nói cái ông hàng xóm của ông ngu dốt không biết chữ thiếu văn hóa tại sao giàu hơn ông vậy là ông không hiểu rõ nguyên nhân để được giàu sang phú quý là do đâu không phải ngu dốt mà nghèo không phải có học thức là giàu mà đó là do cái phước đó ông ơi vì người ta biết tu phước bố thí cúng dường cho nên người ta mới có phước hưởng phước giàu sang do vì cái đầu ngu si ông không hiểu về nhân quả một cách đúng đắn cho nên ông mới tức tối tại sao cái ông kia dốt hơn mình mà giàu hơn mình rồi ông lại bị cái loại thuốc độc thứ năm hại chết ông đó là gì đó chính là cái ý hẹp hòi nếu ông mở rộng cõi lòng ra một chút xíu mình thấy người ta thành công người thành tựu tốt đẹp thì mà mở lòng rộng lượng ra một chút xíu mình vui với sự thành công thành tựu của người ta thì ông đã sống đời hạnh phúc rồi ông đâu có đau khổ bất an như vậy cho nên ông đã bị năm loại thuốc độc hại chết ông rồi có phải vậy không quý vị vậy chúng ta xét lại hàng ngày nếu mà có đủ cơ duyên học Phật quý vị hiểu biết đúng đắn thì chúng ta không có để cho những cái thứ độc hại nó tiêu hoại mình nó làm cho mình đau khổ và phiền não vì vậy cái lợi ích của sự nghe học chánh pháp khiến khiến cho chúng ta xây dựng một đời sống hạnh phúc an vui đây là điều hạnh phúc thứ hai đó quý vị có một số người nói hạnh phúc trên đời này là lắm tiền nhiều bạc nhưng mà con xin thưa với quý vị nha lắm tiền nhiều bạc giàu mà không hiểu biết đúng đắn thì người đó cũng đau khổ dài dài thôi quý vị vì ai là người hạnh phúc nhất trên đời quý vị hãy cùng lắng nghe câu hỏi cái quý vị hãy cùng lắng nghe câu chuyện mà con kể cho quý vị là trong một pháp hội nọ thiền sư động sơn lương giới ngài mới hỏi các vị nào là tăng nào là tục xuất gia tại gia xin các vị cho biết cái gì là khổ nhất trên đời có người trả lời thưa hòa thượng cái khổ nhất trên đời là sanh ra thân người mà sáu căn không hoàn bị là khổ nhất ngài nói cái đó khổ nhưng không gọi là nhất thưa hòa thượng cái khổ nhất trên đời đó là bệnh tật trên thân bức bách hoành hành ngài nói bệnh tật làm cho con người đau khổ nhưng đó cũng không phải là khổ nhất quan gia đối đầu gặp mặt là khổ nhất ngài nói cái đó cũng khổ nhưng chưa gọi là nhất thương yêu mà phải xa lìa là khổ nhất ngài nói khổ nhưng chưa gọi là nhất cái gì ngài cũng nói là chưa phải là khổ nhất mọi người mới thắc mắc hỏi thiền sư động sân lương giới thì vậy thì theo ngài cái gì là khổ nhất trên đời thiền sư động sân lương giới mới trả lời như sau khổ nhất trên đời đó là vô minh không biết lối đi đó quý vị ngu si không hiểu biết là cái khổ nhất con xin mượn lời của đức phật dạy trong kinh pháp cú nỗi khổ của con lạc đà chở nặng trải qua bãi sa mạc quan vu nỗi khổ của ba đường địa ngục ngạ quỷ xuất sanh chưa gọi là khổ vô minh không biết lối đi là khổ nhất xin mượn lời của phật và tổ chỉ dạy để đổi lại nói khác hơn đó là gì hạnh phúc nhất trên đời là gì nếu khổ nhất trên đời là vô minh không biết lối đi thì hạnh phúc nhất trên đời là chúng ta sáng suốt hiểu biết phật pháp đó quý vị đứng không với phật tử nhờ hiểu biết phật pháp cho nên trong cảnh nghèo ta không có khổ trong hoàn cảnh mà giàu có thì ta càng hạnh phúc an vui hơn nhờ phật pháp đã cứu lấy đời ta nhờ phật pháp đã hướng ta trên con đường giải thoát giác ngộ Đức Phật đã trao cho chúng ta chiếc chìa khóa để mở cửa bước vào lâu đài hạnh phúc an vui Và hạnh phúc đó không phải ở một chân trời xa xôi nào trong tầm tay của chúng ta Chẳng qua là chúng ta không biết cách mở cửa để bước vào Hôm nay có cơ duyên nghe học chánh pháp Đó chính là cơ duyên thù thắng để quý vị mở cửa bước vào lâu đài hạnh phúc đó quý vị như con được biết quý phật tử hiện diện ngồi đây nè có nhiều vị thật sự hiện tại bây giờ trong túi không có đồng xu móc bọc luôn đó nghe quý vị nhưng mà trên môi vẫn nở một nụ cười vẫn thường xuyên đi đến tham gia các đạo tràng tham dự các khóa tu và luôn sống một đời sống an lạc dù hình thức của người tại gia cư sĩ nhưng các vị đó đã có được niềm hạnh phúc vì sao vậy luôn bằng lòng biết đủ với đời sống hiện tại của chính mình không tham cầu nhiều phải không quý vị ơi tuy hàng ngày cái có người là đạp chiếc xe đạp cọc cạch đi đến chùa nha có người còn có phước có chiếc xe honda đi đến chùa là quý lắm rồi nhưng mà thường xuyên tham gia các đạo tràng không cần gì hết đi đến đạo tràng tu không có tiền cúng dường cũng không sao mắc nợ tam bảo không có sao hết chứ mắc nợ đời thì sợ gặp người gặp đ- trở lại cõi đời này để trả nhưng mà mắc nợ phật mắc nợ tam bảo thì gặp nhau trong ngôi nhà phật pháp không có sao đâu quý vị cứ đi đến đạo tràng đến sáng cái ăn sáng ở chùa trưa ăn trưa chiều về thầy với quý cô còn cho bọc mang về nữa mà con thấy đi đến các đạo tràng có nhiều khi như vậy là quý phật tử cứ đến tu học đi là quý vị trải nghiệm hạnh phúc thật sự không tham cầu nhiều luôn biết đủ đi theo lời phật dạy quý vị sống an vui lắm cho nên nói nghe học chánh pháp sẽ giúp cho chúng ta sống đời hạnh phúc của người cư sĩ tại gia và cái hạnh phúc thứ ba sau khi nghe học chánh pháp xong rồi thì quý vị cần phải tư duy đúng với đạo lý tức là hiểu được, cái đạo lý qua lời Phật dạy nếu mà nghe chúng ta từ lỗ tai này cho qua lỗ tai kia ai hỏi lại vậy chứ Phật dạy cái gì tu Phật là tu làm sao tu là tu chứ tu là làm sao hỏi vậy chứ nhưng mà tu là cái gì thì tôi chỉ biết tu vậy thôi chứ tôi đâu có biết cái gì đi đến chùa là ăn chay niệm Phật Phật dạy vậy đó không hiểu được đạo lý gì cả thì chúng ta cũng không được lợi ích thiết thực cho nên quý phật tử nghe xong rồi về tư duy nghiền ngẫm để tìm hiểu đạo lý qua lời phật dạy nghe quý vị vậy thì trải qua một thời gian quý vị đã đến nghe học phật pháp ở các đạo tràng thì quý vị đã nắm vững được cái đạo lý gì qua lời phật dạy vậy nắm vững được cái đạo lý gì đức phật dạy chúng ta cái gì vậy quý vị có một bà cụ đi đến chùa cái bà cụ đi chùa mười mấy năm rồi đó khi về tới nhà cái con của bà cụ nói má bữa nay đi đến chùa thầy dạy gì vậy ông thầy cũng nói tiếng mấy đồng hồ tràng giang đại hải mày nọ hỏi tao sao tao biết đường tao trả lời nhưng mà ít ra má cũng biết là thầy giảng cái gì để má hiểu má thực hành chứ cái bà cụ nói tao nghe rồi giờ tao quên hết rồi cái đứa con nó mới nói má ơi má trống rỗng mà giống như cái rổ vậy đó thì sao má không chứa được miếng nào hết một giọt nước pháp má cũng không chứa thì làm sao má biết được lời phật dạy sao mà hành trì mà nếu má đi đến chùa đi không về rồi để cho nó chảy ra giống như cái rổ lượt dừa thì có lợi ích gì đâu thôi má ở nhà má giữ nhà má coi cháu còn có phước hơn đứa con nó nói vậy cái bà cụ này nói sao má nghe con nói má cũng xấu hổ ghê vậy đi chùa về mà thầy dạy gì cô dạy gì về con cháu nó không biết đường trả lời rồi nó nói mình hưa rỗng hưa rãng giống như cái lọt rổ lượt dừa nhưng mà má suy nghĩ về nè con ơi dù rằng cái rổ chế bao nhiêu nước nó chảy ra ngoài hết nhưng ít ra nó cũng làm cho cái rổ cái rá đó nó sạch phải không quý vị nếu mà cái rổ cái rá đó để lâu ngày mà ấp trong sống hoặc là treo nơi vách nó cũng bụi bám nhện danh bị bẩn bị dơ má suy nghĩ má giống như cái rổ giống như con nói vậy đó nghe bao nhiêu pháp từ mười mấy năm nay mà má không chứa đựng được miếng nào bởi vì nó rỉ chảy chảy ra ngoài hết nhưng ít ra gì nó cũng làm cho má cái tâm được sạch đến chùa thì cũng ngăn chặn được ba nghiệp thân khẩu ý của mình tạm không tạo tác những điều sai trái tội lỗi chứ má nói thiệt với con nha con nếu mà ngày xưa má chưa học phật nghe pháp chưa hiểu đạo lý qua lời phật dạy đó thì con nói sốc má cái kiểu này má cho con ăn chổi chà đâm lên đầu rồi như vậy thì quý phật tử thấy cái giá trị lợi ích của sự nghe pháp không phải là không có nhưng mà nó có sâu có cạn cũng như là quý vị hiểu được một phần nào đạo lý thì nó cũng có sâu có cạn phải không quý vị nếu quý vị hiểu được cái đạo lý sâu xa ứng dụng thực hành thì sẽ đem đến cái kết quả cao hơn còn nếu quý vị hiểu theo cái của mình nó đơn giản nó cạn cợt rồi theo đó mà hành trì thì nó đem lại cái kết quả cũng có cái lợi ích kết quả nhưng mà nó thấp hơn mà thôi nhưng quan trọng hàng ngày quý vị phải tư duy đạo lý qua lời Phật dạy Nếu quý vị không tư duy thì dễ dàng quý vị hay hòn hay trách lắm Sao người ăn không hết cả lần không ra vậy kìa Sao đời bất công quá trời ơi ông bất công quá Rồi có người lại trù rủa Nói ông trời không có mắt Phật không có linh thiêng Tại sao người thì giàu quá người thì nghèo quá Rồi có khi lại đổ lỗi già tại vì cái số phận số nghèo phải chịu long đong làm bao nhiêu cũng quần không ít gì số giàu khỏi phải làm chi ngồi chơi tiền của cũng đi vô nhà thương hai số phận người ta người ăn không hết kẻ nhà sụp siêu cuộc đời sao lắm trớ riêu nào hay số phận lắm điều trái ngang hoặc là gì không hiểu thấu đạo lý họ nói rằng cây khô thì xuống nước cũng khô phận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo làm cũng vậy không làm cũng vậy tại vì cái số mình là số mạt số rẹp rồi rồi cái muôn trôi cuộc đời mình xem như là một cuộc sổ số hên xui mai rủi nhưng quý vị nên biết rõ nhờ học Phật hiểu ra cái được được cái đạo lý rằng tất cả đều có nhân duyên và nhân quả quý vị ơi không có cái gì ngẫu nhiên không có cái gì tự nhiên cả mà tất cả những kết quả khổ hay vui giàu hay nghèo đẹp hay xấu ta gặt hái trong đời nó chính là kết quả do chính mình đã tạo ra từ trước đó quý vị vì chúng ta hiểu được cái đạo lý này cho nên chúng ta không buồn không giận không oán không trách ai cả chứ nếu không quý vị sống nội một cái sự hờn giận oán trách than thở là nó cũng đủ làm cho mình phiền não khổ đau rồi có phải từ khi hiểu biết Phật Pháp Quyết Phật tử nhìn nhận một cách đúng đắn rồi cái quý vị biết cái điều nào nên làm Điều nào không nên làm Và suy nghĩ một cách tích cực Phải không quý vị Ngày xưa là mình bi quan tiêu cực lắm nha Mỗi khi mà gặp cái chuyện xui rủi Bất hạnh đến với mình Cho mình đổ lỗi cho ông trời Hoặc là đổ lỗi cho người Nhưng mà bây giờ hiểu biết rồi Không phải trời cũng chẳng phải người mà bởi do ta đó quý vị ta gieo nhân ta gặt hái kết quả ta trồng dưa ta được dưa ta trồng đậu ta được đậu cho nên quý vị hoàn toàn làm chủ cuộc đời mình muốn khổ hay vui là do quý vị tạo tác cái nhân như thế nào thì cái quả nó như thế đó và hoàn toàn chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình không giao phó thân phận cuộc đời mình cho bàn tay của thần linh của thượng đế của số phận nữa nó đúng vậy không biết phật tử nhờ hiểu biết phật pháp nắm vững được cái đạo lý qua lời phật dạy cho nên mọi hoàn cảnh ta không làm bất thiện dù khó khăn vẫn phát triển những hạnh lành nhìn tâm giữ ý tịnh thanh đó là lời phật dạy đành rành xưa nay đó quý vị như vậy đạo lý qua lời Phật dạy quý vị chỉ nắm vững ba điều thôi Đó là gì? dứt các điều ác điều thứ hai là làm các việc lành cái thứ ba là giữ tâm ý của mình thanh tịnh dễ không quý vị nghe ba điều này thì à, đứa con nít nó có thể thuộc lòng được liền nha nhưng xin thưa với quý vị ông cụ già 80 tuổi làm chưa xong đó quý vị mọi hoàn cảnh không làm bất thiện nhưng mà mình cứ đổ thừa hoàn cảnh tại vì hoàn cảnh khó khăn cho nên tôi mới như vậy đó các vị ơi tại vì người ta đối xử với tôi như thế cho nên tôi mới làm như vậy đó các vị ơi có đổ thừa hoàn cảnh không có phải không quý vị Dầu khó khăn vẫn phát triển hành lành nhưng mà trong hoàn cảnh khó khăn cái chúng ta nói tôi nghèo quá làm sao tôi có thể làm được những việc phước lành nghèo nhưng ta vẫn có thể có một tấm lòng khi đã có được một tấm lòng rồi ở chỗ nào quý vị cũng tu phước tạo công đức được hết quý vị ơi vậy mà mình không hiểu rõ đạo lý và không ứng dụng lời Phật dạy cho nên có khi đầu mòm nói suốt trăm phần diệu Dưới gót chẳng ly một mãi trần đó quý vị Rồi có nhiều người vì thiếu hiểu biết cho nên ở trong một cái hoàn cảnh khó khăn gian khổ họ tiêu ma đi ý chí mượn liều thuốc độc để kết thúc mạng sống của chính mình ví dụ bệnh tật trên thân cái nói rằng bệnh tật trên thân tôi đau khổ quá tôi chết còn sướng hơn nữa bây giờ chưa chết nhưng mà uống thuốc vô tự tử chết hoặc là tôi đi ra ngoài đường tôi cứ đâm đầu vô đại chiếc xe nào đó cho nó cán tôi chết cho rồi đi chết lần chứ ngày nào nó cũng khứa tôi dài khứa con dầm cầm dao mà cắt vài cái như vậy mà nó khứa cắt hoài tôi chịu đời không nổi nhưng mà vì thiếu hiểu biết chúng ta trốn tránh nhân quả được sao đời này chúng ta không trả cái nghiệp đó mình đã tạo ra rồi đời này mình muốn trốn muốn tránh không trả thì đời sau cũng phải trả ngày xưa luận sư giới hiền ở tại phật học viện na lăng đà ấn độ Ngài đang lúc hạ thủ công phu tu tập Mắc phải một chứng bệnh cùi quý vị Cái Ngài cảm thấy xấu hổ Vì đây là một căn bệnh lây lan Ở chung với đại chúng người ta gớm lắm Thì người ta sợ lắm, sợ lây Ngài mới tuổi thân mình quá đi Tại sao mà nghiệp chướng của mình sâu dày Mắc cái chứng bệnh này rồi Vừa căn bệnh đau đớn bức bách Vừa cái nội mặc cảm Khiến cho Ngài đau khổ cùng cực Ngài mới quyết định thiếu suy nghĩ quyết định là tự tử ngài leo lên đỉnh núi cao gieo mình xuống chết cho rồi và khấn nguyện rằng cho con bỏ cái thân này con mang lại cái thân khác nó thù thắng nó đẹp đẽ hơn và cho con gặp được tam bảo sớm để con tu hành mới vừa gieo mình xuống thì bỗng nhiên có một áng mây cuộn lấy thân người của ngài và đặt ngài xuống bay xuống ngay đất liền mà không có hề hớn gì cả nhẹ nhàng giống như đáp máy bay vậy đó quý vị cái ngày mở mắt ra tưởng là mình đã đến thế giới bên kia rồi nhưng không ngờ nhìn lại mình vẫn còn sống và mở mắt ra thấy bốn vị đại bồ tát di lặc bồ tát quan âm bồ tát phổ hiền bồ tát và văn thù bồ tát ngài mới mở mắt ra nhìn thấy rồi đánh lễ bốn vị đại bồ tát đó bốn vị đại bồ tát mới quở trách nói ông là người học phật mà ông thiếu hiểu biết Bộ ông nghĩ ông chết là hết sao Chết chẳng khác nào như bỏ cái áo cũ mặc cái áo mới Bỏ cái nhà cũ đi đến nhà mới để ở Cái nghiệp của ông đời trước Ông giống là một vị quốc vương kéo quân chinh phạt Tàn sát Hại đến tính mạng của người dân rất là nhiều Do đó chiêu cảm quả báo Đời sống hiện tại nhờ ông biết tu hành đã chuyển nặng thành nhẹ rồi đó mà ông chỉ bị bệnh vậy thôi là trả nhẹ rồi mà ông không nỗ lực tinh tấn để sám hối nghiệp chướng tu tạo công đức thiệt nhiều mà ông còn muốn kết thúc cái mạng này là tưởng như vậy là trốn nợ được sao nợ không có trốn được vay bao thì trả cũng bao xưa nay nhân quả luật nào nể ai vì bằng ông sám hối nghiệp chướng và tu tạo nhiều công đức Ba năm sau có Ngài Quyền Trang đi đến đây để cầu Pháp Ông đem bộ luận như du già sư địa truyền dạy lập công đức đi chết không có hết đâu chỉ dạy khai thị xong bốn vị đại bồ tát biến mất thì ngài giới hiền luận sư đây ngài mới thành tâm sám hối bởi vì sự thiếu hiểu biết của mình nghĩ rằng chết là hết chúng ta ngày nay có cơ duyên học phật nếu quý vị hiểu rõ được đạo lý qua lời phật dạy cái gì cũng có nhân duyên quả báo quý vị sống hạnh phúc lắm dù là hoàn cảnh trái ý nghịch lòng đến với mình tai ương hoạn quả đến với mình nhưng quý vị cũng biết rõ đó là do cái nhân mình đã tạo tác ra trong quá khứ trốn đường nào khỏi đây vui vẻ mà trả và trong lúc chúng ta trả chúng ta đừng vay thêm nợ mới nữa quý vị ơi và biết tùy duyên để tiêu đi nghiệp cũ tùy thuận các duyên đối diện trước mọi cảnh duyên đến với mình quý vị đã tận tâm tận lực làm hết sức rồi mà kết quả nó như vậy chúng ta tin vào nhân quả để chúng ta vui vẻ đón nhận và dùng cái ý chí nghị lực sự kiên cường của mình để vượt qua những nghịch cảnh bằng sự nhẫn nại bằng sự quyết tâm quý vị sẽ chuyển hóa hết những nỗi khổ niềm đau chuyển hóa nghiệp chướng của mình và hãy tích cực tu tạo nhiều công đức phước lành đó là phương cách chuyển nghiệp của đạo phật đó quý vị nhờ hiểu biết được Phật pháp tư duy đúng đắn qua lời Phật dạy cho nên quý Phật tử đây gặp phải một đứa con mà nó ngỗ nghịch nó không nghe lời quý vị cũng không buồn không giận không tức gì hết vì con là ai con là nợ đó quý vị chẳng qua là nợ nần gặp nhau để trả nợ để đòi nợ thôi gặp nhau để báo ân báo quán trả nợ đòi nợ đức phật bảo rằng chúng ta gặp nhau ở giữa cuộc cuộc đời này giữa biển đời người mênh mông mà có duyên gặp nhau làm vợ làm chồng cha mẹ anh em thì đó là do tứ duyên tương hội báo ân báo oán trả nợ và đòi nợ cho nên vui vẻ ai đối với ta bất nhân bất nghĩa ta vẫn có nhân có nghĩa đối với họ vì ta trồng dưa ta được dưa ta trồng đậu ta được đậu ai đối với ta bằng phương cách phá hoại tìm đủ mọi cách để hại ta ta thành tựu cho họ đem lại sự tốt đẹp cho họ vì ta tin sâu vào nhân quả mà nếu quý vị sống một đời sống như thế thì cuộc đời này không bao giờ dông phụ chúng ta đâu bởi vì nhân mình đã gieo quả mình gặt hái quý vị phải tin tưởng sâu sắc về nhân quả hiểu biết về nhân quả sống tư duy hành động đúng theo lời phật dạy là quý Phật tử trải nghiệm được niềm hạnh phúc thật sự giống như có rất nhiều Phật tử quý vị thường than hở rằng tại sao cũng đồng thời bằng tuổi như mình mà người ta con cháu hiếu thuận còn con cháu của mình nó coi mình không ra cái gì nó đối xử tệ bạc với mình thậm chí ngỗ nghịch còn có những lời nặng nhẹ mắng nhiếc mình nữa thì quý vị tin hiểu như thế này quý vị sống an lành không sao hết bởi do nếu khi xưa mình hiếu với mẹ cha thì chắc chắn con cũng hiếu với ta khác gì còn mình ăn ở vô nghị thì đừng mong con hiếu làm gì cũng công tại vì mình gieo cái nhân bây giờ mình gặp cái quả có cái bà cụ đó bà than thở và nói gì nè bà nói sư cô ơi sao con phiền não quá con muốn tu mà con bị phiền não bởi vì gia đình con cái nó đối xử với mình tệ bạc sư cô nghĩ coi mình già cả vậy đó mà mình trái gió trở trời cái mình ho ngồi trên bàn ăn mình ho cái nó quay lại nó nói lịch sự chút xíu đi tức là nó nói lịch sự là nơi bàn ăn mà ho như vậy rồi nó gớm cho nên phải đi ra ngoài ho muốn ói ra luôn vậy đó mà nó không hỏi thăm nó nói lịch sự chút xíu đi muốn ho đi ra ngoài ho tại sao trên bàn ăn lại ngồi ho như vậy rồi quay trở vô cái con vợ nó mới vừa ấp xịn cái chứ không phải ho nữa nó hỏi em em có sao không em rồi cái bà già tức nha con của mình mình nuôi nó khôn lớn trưởng thành ngày xưa mình mớm cho nó từng miếng cơm chỗ ướt mẹ nằm chỗ ráo con lăn thế mà bây giờ nó đối xử với mình tệ vậy đó vợ nó nó coi quý hơn mình rồi cậu nói mỗi khi mà vợ nó làm gì á thì nó hỏi vậy chứ em có mệt không còn mình á tối ngày hết phơi củi thì ra đem đồ vô tuy không làm việc gì nặng nhọc nhưng mà cũng lây quay lây quay làm việc phụ giúp nội trợ trong nhà chưa bao giờ nó nói má ơi hôm má nghỉ chút cho khỏe đi chưa bao giờ luôn cái cổ buồn cổ giận cổ tức nha cổ nói tại sao con của mình đối xử mình vậy rồi đi chùa đó quý vị mong nói cho nó biết rằng con ơi còn bữa hai bữa nữa má đi chùa má tham dự khóa tu phật hết cái nó quay lại nó trả lời nó nói một câu cứng họng luôn bà đi đâu bà đi mắc mớ gì bà nói tôi nghe làm chi vậy mà nói nghe để nó có tiền nó cho mình ít bỏ túi để đi xe đi cúng giường than hở phiền trách đủ thứ hết mà chúng ta càng phiền càng giận thì mình làm não hại mình trước hết nếu chúng ta tin hiểu sâu sắc về nhân quả không buồn không giận thấy con nó đối xử tệ bạc như vậy càng quyết tâm niệm phật tha thiết cầu sanh tây phương cực lạc ở cõi đời này đau khổ vậy đó quý vị ơi giàu cũng khổ nghèo cũng khổ có tiền cũng khổ không tiền cũng khổ có con cũng khổ không con cũng khổ có nhiều người nha không có con khổ lắm đi cầu tự cầu chỗ này cầu chỗ kia xin cho có được đứa con vì có con thì mới có hạnh phúc nhưng mà không có con thì vợ chồng cắn đắng cái ông chồng có vợ bé đến chùa khóc tiếp nữa nói con không có con bây giờ ông chồng của con có người khác ở ngoài rồi rồi có con thì sao nó quậy nó phá cả đời lo lắng cho con hy sinh cả cuộc đời cho nó đến lúc tuổi già nó coi thường mình nó nó rẻ rúng đối với mình chứ buồn cái giận trên đời này vậy đó quý vị nếu chúng ta tin hiểu sâu sắc về nhân quả buồn giận nó đối kiểu nào mình cũng biết ta bà khổ ta bà đắm khổ cực lạc vui cực lạc nhàn vui tây phương cực lạc phản hồi dứt lìa sanh tử nổi trôi sáu đường thôi còn nếu mà con nó đối xử tốt với mình đừng có tham luyến cái cảnh duyên ta bà này mà muốn ở đây hoài luôn nha quý vị dù cho nó đối xử tốt dù hoàn cảnh của mình có thuận lợi bao nhiêu có giàu có sung sướng bao nhiêu thì mình cũng biết 70 tuổi đời nay đã khó Sống trăm năm có được mấy người Dẫu rằng trăm tuổi được thôi Nhưng nhịp cầu sanh tử ai rồi cũng phải bước qua trong biển khổ ái hà bơi lội Kể biết bao nhiêu nỗi thăng trầm Cứ tranh giành với cuộc sống trăm năm Càng hơn càng chát móng mầm vô minh Võn vẹn kiếp phù sinh chỉ có thế Mãi hộp trồi giữa bể trần lao Nhấp nhô sóng vỗ ba đào Tử thi tán liệm giữa màu cỏ xanh Bao tuấn kiệt hùng anh một thuở Chung cuộc rồi chỉ mớ xương tàn Nghìn thu ăn giấc mộng vàng Bên bờ sương phủ quyện làng gió reo Nay giác ngộ bước theo chân Phật Phát đại tâm chân thật tu hành Một đời quyết chí vãng sanh Về nơi bảo sở lạc thành mới bình yên thôi dù ở trong hoàn cảnh cực kỳ hạnh phúc vật chất đầy đủ con cháu hiếu thuận cũng không mê nhiễm hồng trần quyết tâm tu học Phật pháp cần cầu sự giải thoát sanh tử luân hồi quý vị đó là người hiểu biết đạo lý sẽ giúp cho quý vị sống đời hạnh phúc an vui và bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình mà không hờn không giận không oán không trách ai và giới pháp thứ ba nếu quý vị thực hành theo lời Phật dạy Nghe học chánh pháp xong rồi Tư duy để hiểu rõ đạo lý rồi Nhưng quan trọng ở chỗ là phải thực hành Nếu quý vị nói được Hiểu biết hết à Mà quý vị không làm, không tu theo thì giống như người ăn bánh vẽ mà thôi giống như con sáo con két tập nói tiếng người nhưng không làm được việc của người quý vị đạo phật được gọi là đạo tri hành hợp nhất biết và thực hành phải đi đôi với nhau cho nên quý phật tử sau khi nghe học chánh pháp hiểu biết đúng đắn về thiện ác chánh tà tội phước thực hiện theo lời Phật dạy bằng cách ứng dụng hàng ngày đi quý vị không có thể nói suông mà chúng ta phải thực hành phải tu tập phải có sự tu tập nhờ cái sự tu tập đó quý vị mới trải nghiệm được niềm hạnh phúc thật sự có nhiều người nói thì hay mà làm dở lắm trong kinh Pháp Cú câu số 6, 51 Đức Phật dạy như sau Như hoa sắc đẹp có thừa Mùi hương chẳng có thì chưa quý gì lời lành nói để làm chi nếu không thiết thực hành y việc lành câu số 52 Phật dạy như sau như hoa tươi tốt trên cành sắc hương hấm đượm lịch thanh đủ mùi lời lành khi đã nói rồi thì nên thực hiện quả vui thấy liền đức phật ví dụ cái người nói được mà làm không được giống như loài hoa có sắc mà chẳng có hương người nói được và làm được thì mới là loài hoa vừa có sắc vừa có hương mới gọi là cao quý phải không quý phật tử bây giờ mình nói được mình làm được hiểu biết phải thực hành quý vị có người nói suốt trăm phần diệu nhưng dưới gót chẳng ly một mãi trần có một vị cư sĩ ông ta học phật hai chục năm rồi đi đến đạo tràng gặp thiền sư à, gặp thiền sư triệu châu mà ông không xá chào ông ngồi tỉnh bơ mắt ông lim dim lim dim giống như đang thiền định vậy đó thiền sư triệu châu mới chống gậy đi đến hỏi ông học cái đạo lý gì vậy tiên học lễ học học hậu học văn mà ông học cái đạo lý gì gặp một vị trưởng lão hòa thượng đi ngang qua ông không biết đứng dậy chào Lúc này vị cư sĩ vẫn ngồi tỉnh bơ Và nói rằng Hòa thượng ơi sao Hòa thượng tu mà Hòa thượng chấp quá vậy Hòa thượng há đọc kinh bát nhã mỗi ngày sắc tức thì không không tức thì sắc sắc bất dị không không bất dị sắc sắc là không không là sắc sắc chẳng khác không không chẳng khác sắc hòa thượng học cái đạo lý đọc bát nhã mỗi ngày sao hòa thượng còn chấp tôi không chào mà giống như chào vậy thôi có cái gì đâu mà chấp vì sắc là không không là sắc mà sẵn cái cây gậy cầm trên tay thiền sư triệu châu quất vào người ông ta một cái cái ông ta nổi nóng lên đứng dậy sừng sộ tại sao hòa thượng đánh tôi tôi nói như vậy không đúng chỗ nào hòa thượng đánh tôi hòa thượng phải nói cho ra lẽ tôi không bỏ qua đâu thì thiền sư triệu châu lúc này mới từ tốn nói sắc tức thị không không tức thị sắc mà sắc là không không là sắc đánh cũng giống như không đánh vậy thôi có gì đâu giỡn ông ta đầu mồm nói suốt trăm phần diệu nhưng mà dưới gót chẳng ly một mãi trần quý vị ơi nói thì hay làm dở lắm người biết tu học phật pháp chúng ta đem cái sự hiểu biết đó ứng dụng đi quý vị hành trì theo chứ không thể nào nói suông được nếu quý vị chỉ nói suông thì chẳng khác nào như người vẽ ra các thứ bánh mà trong bụng của mình đói meo vì bánh vẽ không giúp cho chúng ta no lòng khi bụng đói đâu quý vị phải là người ăn bánh hợp mà muốn ăn bánh thật thì quý vị phải là người chế tác ra cái loại bánh đó Phật là người đưa ra cái công thức để chế tác ra cái món ăn thực phẩm đó chúng ta nương theo cái công thức làm bánh làm cái phẩm vật đó chế tác nó ra rồi quý vị mới thọ dụng được nha còn bây giờ chúng ta không chế tác ra mà mình muốn ngồi đó hưởng thụ đó là điều không thể được con nói điển hình nè quý phật tử gặp nhau cái câu chào hỏi đầu tiên cỡ đài làm ăn sao thấy không có làm mới có ăn mà phàm nhân ở giữa thế gian thì họ vô lý lắm quý vị vô lý ở chỗ nào không làm mà muốn được có ăn không có thiết thực chế tạo ra mà muốn hưởng thụ đó là điều không thể được quý vị rồi có người còn kêu ca nói vậy nè cái ông này ông nói với cái ông bạn của ông ông than thở mà ông gặp cái ông bạn cư sĩ nha ông nói tôi chán quá tôi làm việc ở trong cái công ty đó mười mấy hai chục năm luôn mà làm đầu tắt mặt tối một ngày tôi làm mất 10 tiếng đồng hồ chứ không phải 8 tiếng nữa làm giỏi cỡ nào đi nữa nhưng mà cái ông sếp trưởng của tôi đó ông hưởng đông hết à rồi cái ông sếp trưởng đó làm bao nhiêu đi nữa thì để cho ông giám đốc hưởng hết à sao cuộc đời này bất công quá à cái người mà mà cấp dưới á, thì làm thì để cho cái cấp trung bình hưởng rồi cái người cấp trung bình làm cái để cho cái cấp trên hưởng nữa cái ông nói sao cuộc đời này bất công đối với tôi quá à. Tôi làm mà tôi không hưởng được cái gì nữa Cái ông bạn không biết được đạo lý Cái ông nói vậy nè Ông nói vậy chứ ông nhìn cái đồng hồ thử rồi Cái đồng hồ nữa không khi ông nhìn vô thì ông coi cái đồng hồ đó ông có phải là ông nhìn cái kim giờ trước không có đúng vậy không quý vị nhìn vô là cái kim giờ trước cái kim giờ ông nhìn trước rồi bắt đầu mấy ông mới nhìn cái kim tính phút phải không và cái cuối cùng xin thưa với quý vị chúng ta chỉ nhìn giờ với phút thôi mà cái kim dây nó quay mòng mòng mòng mòng vậy nè không ai để ý tới nó có đúng vậy không quý phật tử đúng như vậy thì cũng vậy có người nói ngày chạy mòng mòng mòng mòng lanh quanh lanh quanh vậy mà không ai để ý tới hết nhưng mà người ta chú ý đến cái gì cái nhân vật quan trọng mà nếu như có hỏi thật cứ quý vị nè mình nói mình làm để cho sếp trưởng của mình hưởng rồi định sếp trưởng của mình làm để cho cái giám đốc hưởng vậy chứ hàng ngày mình làm đó thì ai chi phiếu cho mình vậy ai ký chi phiếu cho mình thì cũng ông giám đốc ký chi phiếu phải không quý vị tất cả nó có điều có một cái sự tương quan tương duyên vậy hết à vậy mà có những lúc chúng ta muốn ở không mà có hưởng đó là điều không thể được cho nên cái gì cũng phải thực hành hết quý vị không có thể nói suông được đâu con nói thí dụ nha quý phật tử muốn đi du lịch chơi muốn đi tây ninh muốn đi đà lạt thôi thì quý phật tử cũng phải vận dụng cái đôi chân của mình và đăng ký vé đàng hoàng dùng cái đôi chân của mình leo lên xe mới đi tới phải không mà quý vị ngồi đây nói tôi muốn đi đà lạt tôi muốn đi tây ninh mà không chịu mua vé không đăng ký vé mà cũng không bước lên xe tới được hay không quý vị không được đi tây ninh đi đà lạt thôi đơn giản là còn phải vận dụng đôi chân của mình mà tự mình phải đăng ký vé đàng hoàng thì huống chi quý vị muốn đi tây phương cực lạc tây phương xa tích tận chân trời nhưng nếu một niệm chí thành thẳng đến nơi Khi đi không nhọc mang giày dép Mỗi bước qua sen nở đón mời đó quý vị Chỉ một niệm chí thành thôi Có nghĩa là chân thật mà hành trì hành thật mà làm theo lời Phật dạy thì quý vị mới có được đời sống hạnh phúc an vui Đức Phật dạy chúng ta nhiều lắm nắm vững ba điều thôi dừng lại các điều ác đừng làm nữa quý vị hãy tích cực làm những điều thiện lành đó là việc thứ hai và cái thứ ba thanh tịnh tâm ý của mình mà muốn cho tâm ý của chúng ta được thanh tịnh thì quý vị dùng phương cách niệm Phật là một phương cách nhiếp tâm tọa thiền thiền định là một phương cách nhiếp tâm nhiếp ý cho thanh tịnh mà khi tâm ý của chúng ta thanh tịnh rồi thì thân nghiệp thanh tịnh theo khẩu nghiệp thanh tịnh theo ba nghiệp hằng thanh tịnh thì đồng phật vãng tây phương hơn xét lại coi hiện tại bây giờ ba nghiệp của mình có được thanh tịnh không mình nói mình tu mà có giữ ba nghiệp thanh tịnh không hay là thân vẫn còn sát sanh hại vợ vẫn còn gian tham trộm cắp vẫn còn lừa đảo để chiếm đoạt đoạt chiếm hữu chiếm dụng tài sản của người hay vẫn còn gian dâm ngoại tình thân vẫn còn tạo ác nghiệp như vậy thì làm sao có được hạnh phúc an vui chẳng những không có hạnh phúc an vui mà đau khổ lại đến với chúng ta bởi vì cái nhân sát sanh hại vật đưa đến cái quả báo bệnh tật chết yểu cái nhân gian tham trộm cắp hiện đời thì bị tù tội nha nhưng mà đó là cái nhân để làm gì để xâm vào cảnh giới của loài ngạo quỷ đó mà dai nợ giật dọc hoặc là tìm đủ mọi cách để lừa đảo người ta đó là một phương cách dai nợ nặng lãi đó quý vị ơi trước sau sớm muộn gì cũng phải trả không trả đời này đời sau làm trâu làm bò làm lừa làm ngựa để trả cái gì nó cũng có nhân quả hết cho nên quý vị phải biết dừng lại những nghiệp xấu ác nơi thân không làm dừng nghiệp những lời nói xấu ác nơi miệng của mình không nói không nói những lời ác mà luôn nói những lời tốt lành nói những lời từ ái nói lời đoàn kết hòa hợp nói những lời mang giá trị lợi ích nói những lời chân thật rồi tâm ý của chúng ta nghĩ tưởng đến những điều thiện lành lợi lạc cho tha nhân không nghĩ đến những điều xấu ác hại an. Nếu quý vị hàng ngày biết thúc liễm thân khẩu ý của mình Và hướng nó trên con đường thiện lành Tạo tác những nghiệp thiện lành Thì quý vị trải nghiệm niềm hạnh phúc an lạc thật sự Đây là điều hạnh phúc thứ tư Ai thực hành rồi thì mới thấy Tu học Phật Pháp là sự hưởng thụ hạnh phúc tối cao của một đời người đó quý vị Khẳng định một điều đó như vậy bốn điều mang lại hạnh phúc cho người cư sĩ Đức Phật dạy điều thứ nhất gần gũi thiện tri thức Điều thứ hai nghe học chánh pháp Điều thứ ba tư duy hiểu biết đạo lý đúng với giáo pháp mà mình đã nghe đã học Điều thứ tư thực hành đúng theo giáo pháp qua lời Phật dạy Nếu quý vị làm được bốn việc đó và có đầy đủ bốn điều kiện đó đời sống hiện tại niềm vui luôn có mặt hạnh phúc luôn đón chào huynh đệ chúng ta quyết chí cùng nhau tạo cho mình có được đầy đủ bốn điều kiện căn bản ấy để đời sống hiện tại luôn gần gũi được những bậc thầy lành bạn tốt luôn nghe học chánh pháp luôn tư duy để hiểu rõ đạo lý qua lời Phật dạy và nhất là y giáo phụng hành chứ không phải y giáo để dành kính chúc quý vị luôn sáng suốt để chọn con đường đúng đắn để mình đi Đức Phật đã từng dạy trong Kinh Pháp Cú câu số 75 như sau Một đường danh lợi thế gian Một đường dẫn đến Niết Bàn cao xa Là người đệ tử Phật Đà nhủ lòng cho rõ để mà bước chân chớ tham danh lợi ở cảnh trần đạo màu giải thoát ân cần dồi trao đi với ai đi đọc xin mời quý vị đồng đứng dậy để hồi hướng nguyện đêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử ờ, và chúng ờ, sanh ờ, đều trọn hành Phật